thuở còn chân ờ, châu cắt quả à, xin phép các người đẹp à, à, mọi người ơi người đẹp ơi xin phép à, cho à, review qua một chút nhé được không đấy rất nhiều người đẹp à, đến thăm vườn hoa mọi người nhìn thấy hai nhìn thấy hoa đẹp ai cũng đều thích Hello mọi người, chào mọi người Thì uh, năm nay uh, du xuân Thì uh, hôm qua thì uh, à, bởi vì là cái cái khu vườn hoa của chùa này thì là ở sát của làng của tôi nhưng mà vì hôm qua là trời mưa nên là đồng ruộng là rất bẩn nên uh, không ra để à, để để à, làm à, cái, cái review cho mọi người xem được Đây yeah. Và những cái thửa ruộng rất quen thuộc Thửa còn chân châu cắt cỏ À xin phép các người đẹp à, mọi người ơi Người đẹp ơi, xin phép uh, cho uh, review qua một chút nhá, được không? Đấy, rất nhiều người đẹp uh, đến thăm vườn hoa. Mọi người nhìn thấy hai nhìn thấy hoa đẹp ai cũng đều thích. Rất đẹp. Hoa hương dương biểu tượng của mặt trời. Đẹp. Mọi người chắc đang trẻ thôi nhỉ? Chắc tỷ tầm uh, trong ngoài 30 đúng không? 20 đúng không? Anh là một uh, youtuber của của làng mình ở đây nhưng mà không sống ở không sống ở đây mà lập nghiệp nơi khác thì Tết về cả nhà này không cưỡng được đây mọi người nếu mà có thông tin à, cụ thể muốn hỏi cụ thể thì à, cái à, thôn của tôi là À, do truyền miệng lại thì là đặt tên là quần lai nhưng mà ngày xưa từ thời à, vua lê lợi từ thời vua vua lý thái tổ chúng ta ấy thì là ở đây có một người con gái mà vua lý thái tổ chúng ta yêu thương tức là đặt cái tên là còn quay lại nhưng mà do còn quay lại đây là bây giờ do truyền miệng thì cái tên về sau này bị sai là quần lai nhưng mà quần lai bây giờ là cái tên không đúng với cả lịch sử ngày trước <clears throat> đây đây rất nhiều các cháu mọi người đến ờ, tham quan đây về cơ bản thì ờ, về cơ bản thì ờ, vườn hoa này cũng chưa phải là rộng nhưng mà với ờ, mọi người đến đây thì được thả mình vào cái vườn hoa này thì nó cũng rất chi là cảm giác rất chi là rộng rồi hoa hương dương hoa hương hoa, hoa hương dương biểu tượng mặt trời mà trước kia ờ, môi trường công tác học tập ở bên nhật thì thì ờ, tôi đã từng từng đi chơi những cái vườn hoa nó rộng hàng mấy hecta và cái cảm giác là con người mình được thả hồn vào thiên nhiên à, vào vào thiên nhiên và mình cảm thấy mình rất nhỏ bé đây à, các uh, du khách uh, thập phương chắc chắn là chỉ uh, những uh, xã quanh đây thôi hôm nay uh, mùng 3 tết nhưng mà đẹp hơn ngày mùng 2 không có mưa và mặt trời hưởng nắng thì với hoa hướng dương này thì là biểu tượng mặt trời Cứ mặt trời mọc hướng nào thì cụ thể thì hoa sẽ quay về hướng đó Và tối đến tắt mặt trời thì hoa sẽ đi ngủ, cụp xuống Nên là mọi người nếu nếu mà đến những vườn hoa hướng dương là phải đến à, buổi sáng sớm hoặc trưa Thì hoa mới à, quay về hướng mặt trời và mới ngẩng lên mới đẹp Cho tối đến hoa cụp xuống là ngủ À, xin lỗi mọi người là review uh, các người đẹp và mấy giây là mình là một à, youtuber nhưng mà người làng ở đây sống ở xa à, xin lỗi mọi người đây đây ngôi chùa của làng của tôi một cái chiến lược mà à, thu hút à, à, khách à, du xuân rất đẹp mọi người à, thấy mình à, review quay video này rất nhiều người ngại không sao Đấy, hoa bàn ngàn hoa à, cái vẻ đẹp của những bông hoa nó làm cho cái con người những cái mạnh dạn hay cứng cáp của con người mình nó nhỏ bé lại nó mềm mỏng lại mọi à, xin lỗi mọi người là quay mọi người một chút nhé là du khách thăm hoa thăm vườn hoa ở đây và thăm chùa Mọi người mà có xem à, mình có trên Youtube không thì cứ lên Youtube và Vườn Hoa Quần Lai Thọ duyên nhé Chùa Linh Ngọc Vâng Đây đây là một uh, đây là một uh, già làng trường bản mà lâu nay tôi vẫn nhắn tin uh, Messenger và Facebook của của của bà ở đây, của cô ở đây. Vườn hoa Hương Dương, chùa Linh Ngọc, Chùa Lai, Thọ Diên, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Đây, rất đẹp. nó làm cho những cánh mày dâu hay là những uh, bà mà tính ờ, gọi là hồ xám cũng phải mềm mỏng lại ờ, nó nhỏ bé lại với vườn hoa thiên nhiên của chúng ta Vâng, một chiến lược của nhà chùa để thu hút khách thập phương du xuân rất đẹp Nay mai mà ở đây khoảng mấy hecta đây thì chắc là mà thu vé 400 nghìn, 500 nghìn thì chắc là mọi người vẫn không đang kể gì, vẫn vào hết Ví dụ Đấy Bảo là không thu vé nhá Chiều nay chắc chắn nó phải ờ, nghìn người đến đây Đúng Đã phát trực tiếp vào nhá dạ vâng. Du khách thập phương, rất nhiều người lạ đây cảnh chùa quê tôi rất đẹp hội đầu xuân đấy còn gì bằng cái đầu xuân mà đi chơi rất gần chụp được những cảnh đẹp tự nhiên với những bông hoa bông hoa tương đương với khuôn mặt của mình hoa biểu tượng mặt trời ở đây à, mọi người đang rất ngại À, khi mà lên được lên à, YouTube hay là được lên à, khuôn mặt của mình lên video là mọi người hay e ngại với của tôi thì mặt tôi nó quen ở trên YouTube rồi nên là không có gì ngại cả Vâng, mọi người rất nhiều những bình luận rất nhiều những bình luận ờ, mọi người mà xem video cảnh của tôi vừa review mà thấy hay thì ờ, cho một ờ, chia sẻ và một đăng ký nhé để tôi có động lực để ra với những cái clip tiếp theo những cảnh đẹp hay là những cái kinh nghiệm về trong cuộc sống để chia sẻ với mọi người Vâng mọi người xem thấy hay thì cứ like và chia sẻ nhé đăng ký tôi sẽ chia sẻ những cảnh đẹp về du xuân đầu năm nhưng đấy chắc chắn rồi bà cứ các cô cứ lên youtube của kênh quyết đỗ tv là không là trượt quyết đỗ tv vâng không quyết đỗ quyết đỗ là chữ đỗ không giấu là thành chữ do vâng vâng cảm ơn mọi người chào biệt mọi người